khán giả thì hôm nay à, <clears throat> kênh của à, Thắng Cò Vlog sẽ à, quay clip thực tế là đi bắt ốc với bắt cua sau đó thì nhóm của Thắng Cò sẽ nướng ăn tại chỗ luôn chứ không có làm về nếu mà quý khán giả thấy hay thì cho một like một xe hãy theo dõi kênh Thắng Cò Vlog cua vậy đi men đi trước nha đã dạ đi giờ mình sẽ đi nha các bạn giờ mình đi ờ, ra đồng xe xe xe giờ mình đi nha các bạn giờ mình đi nha các bạn mình sẽ đi vô gọn nha các bạn vô gọn nha các bạn cô à. nha các bạn đây là quê hương của mình rồi <laughs> mình sẽ Giờ, giờ mình sẽ dạ. kêu mấy bạn mấy thằng ngồi có cá đó các bạn ơi các bạn nghe nè Có không có kìa anh em, lộn có cá luôn kìa anh em Ăn một cá luôn chiếc, nướng ngon lắm Bạn ơi Anh bò, anh hỏi ra đi Em xuống này Thao, đây có cá luôn bạn ơi Có bự nữa các bạn ơi Trời ơi Trời ơi nha các bạn một con cá nha các bạn ơi Ui, hôm mình có cái trái gì rất là kỳ luôn người ta rượt em kịp nghe mau lên mau lên mau lên mau lên mau lên cuộc lên cho tay này bạn thì hôm nay kênh có thắng cò vlog sẽ trải nghiệm ờ, đi săn ở ngoài gặp đú vợ đú mà cao ghen trái bự nghe các bạn rồi ổi này quý khán giả ổi tự ờ, tự một nha các bạn tự ừ. nè tèo đâu nghe anh em ừ mình sẽ mình sẽ bắt ốc đắng nha anh em ốc đắng nha các bạn cầm uh, xa quấy quấy quấy xin chào quý khán giả thì hôm nay ờ, mấy thằng em nó đi bắt ốc bắt cua này quay thực tế cho quý khán giả xem nó đi thằng mới tông đi nó dịnh đi thôi đúng trời lên được rồi xảo bay chạy bay đi không bay cũng cần dịnh nữa mà xảo đi tông càng dịnh luôn á nằm ơi âm dịnh mình đi dịnh từ từ từ từ không gấp chân ngang á đừng có đi chân thẳng chân ngang ngang con đi chân ngang á thôi nó quen rồi Dính dính dính cái cái liền. Đi thôi, rồi sao về chạy? đó mày để con cá lên cho đó ông vượt ông năm nay nhiêu tuổi là vượt đói lên lên đi con để người ta là chày đất cái biết không đi chạy đất đừng đấy ngồi chơi đi ờ, về nó bắn chúng thì chết đây nè đuôi mắt á à. có lưới câu này về nè

người mà tắt đắng kìa gì đâu xa lắm à. ơi tao đi làm tao ơi đi không đây mình lấy luôn kìa đây đây đây đây không hình hình hình hình quý đi lấy đây, đây đây nó vậy mất lại <laughs> nó nó lấy không mày mày không mày mi mày nghĩ giờ đi mày rúi giờ đi cái này nó máy vô hay là chú làm tay máy vô làm máy chặt này dạ yeah. À, các chú từ mí này qua mí đó ha bắt được hai con cua cua lẫm vô còn bên đây có ai ta tòm đi lỏng ấy đi à lấy cái nào quá được đây mình không cách chơi được à tama tama này nó đi thẳng vô trong đất của ông sáng luôn không ta em đúng đốt hồi ăn luôn dạ gạo đó ha Đâu. Dạ quá ha. Nhóc chưa? Kiếp. Bò. Như mại luôn mà. Dạ dạ, dạ, dạ. Để chắc con cầu chơi luôn. Mày xuống đó hả? Trời. Tao xuống đâu? Thôi chơi xíu đi về không chơi. Ừ. Thôi chọc ổng dọn kia nãy. Đi hẳn quẹo chơi. Cô, cô bạn cắm đây. <laughs> thôi chị bạn cầm tay cái video thôi cũng chụp kéo chứ luôn cái này lửa cũng cháy rồi cái này mà tay nhập mấy đứa lửa thêm đây, ơi bóc này lên trời ơi nó quay nãy giờ luôn rồi dạ ờ, cái này trời à, lạnh quá mấy anh uống lửa trời trời trời luôn ơi ao bơ chơi dắt dê vô chuồng dê buồn buồn dắt dê ra chợ dê em vợ vợ cho dê cái bài dở quá tao nè học hỏi theo tao nè ao bơ chơi dắt dê vô chuồng dê buồn buồn dắt dê ra chợ dê em vợ vợ cho dê bà cô cái này không bà cô cái này bà cô bọn chắc mày bù rỉu tao cô mày liền cái này không có tạo duy nước rồi kìa vô mày phải nướng cá hỏi thằng tao nè thôi đừng coi ơi cá đi đi một lùi lấy ra đi đây đại mẹ đi gọi lá hành này rồi đứa nào ăn được hết à, à lá chuối lá chuối sạch rồi <laughs> ăn đi ăn đi được rồi nín cái trái cua nè ở ờ, lên cua dạ mà bay dạ tao phải chặt cái chuối nữa mà dạ ăn là kiểu à, thời đại bọn à. cá tao ăn cho đó chuối chín chính vậy ờ, trong đó là tao với tàu xuống ngô, á mày có xuống không ừ đúng rồi nó có đồ quay nghe tặng keo hộp của hậu mày mày ra khác đó muốn mày không mày tao tàu xuống dưới á lấy lấy nước chọi đi từ từ đây đây đây ba hàng lớn ăn chưa vậy vậy cái con này ba hả Ê, cái nhà bay ơi Mày làm cho con coi nè Từ từ Mày à, khó ghê nè À, trứng trứng Ôi, trứng chưa chín Chưa trứng trời Trời ơi Lấy đây lấy đây lấy đây Ăn á, mời các bạn nha dạ. Trời, trứng kìa, không ăn luôn kìa Mày ăn, ăn Con mà Con tèo cá, tèo Cá anh tèo Trời ơi quèo nó đi Trời ốc khô chín chết luôn rồi Ở ờ, miếng miếng cam cái coi ăn nè ừ. Mời các bạn ăn đi Ăn bậy vậy chứ trời Mời bạn nha ăn cái bự này Đây cầm này, con ăn cái đuôi này Ôi, trời trời trời, con dơ Bỏ lên đây nè Rất là ngon, ăn không đủ cho tim mình nữa Có khi mình về cá đâu mẹ ơi Cá dạ quá Dạ, bệnh ha Đụng má nguyên bữa nguyên cá bự đấy này heo mày Đưa ờ. cho nhỏ ăn miếng cờ à, bé ơi còn ốc nè nóng đây đâu đây nè bên mấy ngày trời để cho nó đi ăn cắn từ từ ở đâu lấy cho tôi đi ừ, sẽ ăn ăn xong mới cắm nhang cho cá để nó đi <laughs> có ờ, khói giờ cá hết rồi hết rồi các bạn ơi con ốc nó cũng hết rồi quá vô cái đầu anh Ê, wow, ở đây có một số con ốc Mấy ốc nãy có ốc nào cũng vàng không? Không, có Con này nè, nãy cảnh ăn nè Tao cho mày, không tao ăn gì đâu Có thể ba con luôn á Cái gì? Con mại nó có gì đâu, ngột kìa, ốc trứng mình đang tìm à, trong đây còn số cá nhiều lắm nãy mình thấy bạn à mình à, các bạn nha mà các bạn nha các bạn mình đang tìm muốn có một con cá nào số trong đây hết các bạn ơi thôi vẫn còn một con ốc à, ốc ốc đắng nè nó chết rồi nước lửa phải chết a b chơi ăn dê vô chuồng dê buồn buồn dắt dê ra vợ dê dê hèm vợ cứ vợ cho dê <laughs> chào các bạn clip này là cái đốt khuyên các bạn không nên ra đường vì à, nhỏ à, ở nhà ông Huy nha các bạn nhớ ra đây à, động chơi nha các bạn ở đây nha các bạn quẩy cái nắng mục tiêu nghe cha cái này nghe không mà mấy giờ mấy giờ phan quay quay đường về luôn ừ, cái mồm tao nha quay tấm sông nó quay quay quay cầu quay ừ, đi cầu

là được anh cầm qua sợ tiếng mà ờ ừ. tới nhà quý khán giả